nằm trên vùng biển phía đông đảo Luzon của Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 14-15, tức là từ 150 đến 183 km/h, giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km, đi vào Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm của bão ở vào khoảng 16 độ Vĩ Bắc, 117 độ Kinh Đông, nằm cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 590 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tức là từ 134 đến 149 km/h, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới sẽ có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Từ vĩ tuyến 12,5 đến 20 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 113,5 độ kinh đông. Vì vậy mà toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở trong vùng biển nguy hiểm đều sẽ có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong từ 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km và có xu hướng mạnh lên. Đến khoảng 16 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm của bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 111,8 độ Kinh Đông, nằm trên vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, tức là từ 134 đến 166 km/h, giật cấp 17. Vùng nguy hiểm ở trên biển Đông trong 24 đến 48 giờ tiếp theo sẽ có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12 đến 20 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 107 độ kinh đông. Cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng biển nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây. Mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km, đi vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ. Đến 16 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm của bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 107,1 độ Kinh Đông, nằm trên biên giới Việt Nam và Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km h giật cấp 10. Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, 13, giật cấp 16. Sóng biển cao từ 6 đến 8 mét. Vùng gần tâm bão, sóng biển cao từ 8 đến 10 mét và biển động dữ dội. Trong từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ từ 20 đến 25 km/h. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đang có những kịch bản rất xấu cho quý bà con ở khu vực Trung Bộ khi mà cơn bão Noju tăng cấp đột biến. Hiện nay, thông qua ảnh mây vệ tinh cho thấy hoàn lưu của cơn bão Noju rất đậm đặc và đối xứng, thể hiện rõ nét dạng xoắn của một cơn siêu bão trên đường đi của nó. Ngoài ra thì mắt bão cũng bắt đầu sắc nét hơn trước. Trong 12 giờ tới, bão sẽ bắt đầu càn quét đảo Luzon của Philippines. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Hoa Kỳ, thì đến khoảng đêm ngày 27 tháng 9, khi tâm bão cuồng phong Noju tiến sát đến bờ biển các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi, sức gió 1 phút vẫn đạt 215 km/h, giật 260 km/h. Nếu kịch bản đúng như theo dự báo của Mỹ, thì bão Noju sẽ trở thành cơn bão cuồng phong có cường độ mạnh nhất lịch sử đổ bộ vào đất liền Việt Nam. Độ nguy hiểm của cơn bão này ngày một tăng cao, quý bà con tuyệt đối không nảy sinh tâm lý chủ quan, cần phải theo dõi thật sát các thông tin sắp tới, đặc biệt là ngay khi có lệnh sơ tán thì phải chấp hành người dân ven biển các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định cho tới Phú Yên, một phần phía Bắc của Khánh Hòa phải khẩn cấp tìm nơi tránh trú an toàn. Tiếp theo sẽ là tin cảnh báo mưa lớn ở Trung Bộ và Tây Nguyên. Thưa các bạn, từ ngày 27 đến 28 tháng 9, ở tại khu vực từ Quảng Trị cho đến Bình Định và Tây Nguyên sẽ có mưa to đến rất to và có rông với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm trên một đợt. Có nơi cao điểm trên 350 mm trên một đợt. Từ đêm ngày 27 cho đến ngày 30 tháng 9, tại khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi có mưa rất to và có rông với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm trên một đợt, có nơi trên 350 mm trên một đợt. Tin mưa rông và mưa lớn cục bộ, cảnh báo lốc xét và gió giật mạnh ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện nay, ngày 25 tháng 9, ở tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang có mưa rông cục bộ. Dự báo đến chiều tối và đêm hôm nay, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và rông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở các vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn và lốc xét cấp 1. Hiện nay, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ Khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đã có mưa rào và rông. Dự báo trong đêm nay và sáng ngày mai, ngày 26 tháng 9, ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông sẽ có mưa bão. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan sẽ có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Khu vực vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 16. Sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai, ngày 26 tháng 9 năm 2022. Khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có rông. Cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Có nơi trên 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có rông. Cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có rông. Cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ